sau khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người thank you gì vậy Linh Bình Bông đi đâu vậy Làm nhân trộm vậy Trời ơi Nói nhỏ bà ơi Để cho mẹ Mẹ ngủ Mẹ mà giật mình mẹ dậy Mẹ thấy tôi đem cái bình bông xấu quắc này vô Mẹ làm mẹ không có chịu đâu Với lại biết sao không sao? Tôi thấy bình bông này cũ quá Tôi đi tôi giục tôi mua bình bông khác Với sẵn cái bộ bàn ghế salon rồi nè à tôi cũng định thay cái bộ salon xịn ngồi cho nó đã chứ ngồi cái bộ salon này ông mê quá ông mê thì sống thay đi ông mê tụi nó lái nghĩa êm ông hiểu không thì thôi nếu mà hiện đại thì phải thay cho nó đẹp chứ để ba cái này thấy nó nó sao sao á sao gì vậy thôi mua cho mua tôi cái máy tập thể dục đi Ê, bà đừng có thừa nước đục thả cái ông không dám đâu chuyện nào là chuyện đó tôi đem mình bông dục <laughs> con yêu ờ, dạ, dạ, dạ mẹ dạ mẹ à. đem cái cục cưng của mẹ đi đâu vậy Trời anh đem đi dục quá mẹ Ê, ừ, ừ. À, không có mẹ trời ơi mẹ ơi mẹ nói sao vậy cái cái bình bông này xấu quá mà cục cưng của mẹ gì con mới là cục tưng của mẹ nè không cục tưng dạ cưng không có nổi ủa sao vậy mẹ mẹ nói cho biết nha dạ. tất cả đồ đạc ở trong nhà này đó con muốn thay đổi con phải qua ý mẹ nghe cha con nhưng, nhưng mà này. bởi vì tất cả đồ đạc ở trong nhà này mẹ để đâu nó có cái ý định của nó hết nó có cái phong thủy của nó hết con giờ đi là nó mất cái phong thủy à Trời cái là không hên trong nhà này phong thủy gì mẹ ơi con thấy đâu có gì đâu giờ con nói mẹ nghe làm làm nhà cửa mình nó hiện đại chút xíu với lại dù sao con con là chủ nhà này mẹ để con quyết định nha im giờ sao mày là chủ nhà tất cả phải nghe lời mẹ nhưng mà con có thấy con làm vậy con có thấy con đau khổ không con có thấy là có lỗi lớn với cụ quyền thất tổ không con không có nhân nhị gì trân trọi tôi nói là phải nghe đem để lại chỗ cũ mẹ phải đi ta suy nghĩ dứt đầu dứt óc ta mới để cái bình bông này mẹ dạ sao? mẹ nó chấn nhiều thứ lắm dạ dạ mẹ đỡ với nó có chừng bể cái chết đi ba mẹ rồi đó vừa lòng mẹ chưa chưa chứ sao nữa bây giờ con phải lại con phải thật thành kính con xin lỗi bình bông à, à. cho vừa bày đặt cái mặt phải thành kính rồi xin lỗi bình bông hai ba nè nói con, con xin, xin lỗi bình, bình bông con rồi vậy mới dễ thương vậy vậy mới là con cưng của mẹ chứ với con nhà này không giá trị hết <laughs> á Vừa lắm Dương hả cưng? Ờ Trời ơi, bữa nay cái mặt chị đỡ sưng rồi Đẹp, thích quá, thích luôn vậy đó <laughs> thôi rồi, rồi, thôi, xong chưa? Tắt điện thoại Chị điện thoại cưng ừ. sau nha Ok Lên mời bác xuống hộp đi Khỏi, khỏi Mẹ dạ. xuống rồi À dạ, à, mẹ Mẹ, mẹ dạ, mời mẹ ngồi đủ bác Mẹ ừ. ngồi đi mẹ Ừ, ừ dạ à, hôm nay à, đại diện cho gia đình chúng ta tôi ừ. xin được à, có một vài phát biểu mẹ à, tôi Sao là mẹ không có trở mẹ nghỉ ngơi đi đại diện xuống đây chi nè bữa nay mẹ muốn ăn gì mẹ nói con nấu thì mẹ ăn nha dạ. dạ, bây giờ đây nè ăn cái món gì có cá không à. nhớ món cá gì quê qua trời đó ừ, cá kho đi à, đúng rồi quá không ăn cá kho thèm quá à. nhắc tới là thèm liền luôn á ừ. mẹ mẹ ăn cá sốt trà nha coi tivi con thấy người ta làm ngon quá trời quá đất luôn vậy đó ô thì rồi thôi nói đi, tóm lại giờ mẹ muốn ăn cá sốt cà hay là cá nướng ờ, cá nướng cũng được cá sốt gì gì kho cũng được sốt cà cũng được miễn là cá thôi dạ ok mẹ làm làm sẽ cho mẹ ừ. rồi rồi rồi rồi rồi rồi coi như cá nướng cái sốt cà tính sao bây giờ quan trọng nè hôm nay tôi là muốn đợt này mình đi du lịch đâu chị em thấy mình đi đà nẵng đi à. đi đà nẵng có biển tắm Dạ. Dạ, sao mà mẹ nghe đầu năm rồi tụi bé đi Đà Nẵng rồi mà à vậy hả giờ đi Đà Nẵng chi nữa cho dạ. đi bây giờ nè bây giờ cái gì đó cái chỗ gì mà có tiếc á à sa ba sa ba sa ba đấy em muốn đi sa ba hả ừ, đi sa ba đẹp đi sa ba đi sa ba đi nha con rồi sa ba được chị dạ ok rồi vậy là quyết định nha để con bốc giá ừ bốc giá rẻ Ê, làm như là tôi là cái người là không có trong nhà này hả muốn cái gì cũng vậy gì phải nói ý trời trời trời ơi trời trời trời thì mày mày coi thường phụ nữ đến cái độ mà với mẹ mà cũng lên cho tiếng gì vậy không dạ không có một hỏi mẹ Tội giờ không nói nhiều tôi quyết định nha à, Bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho đi Tất cả những thành viên ở nhà này Ai đi đâu cũng làm gì bất cứ gì Phải thông qua ý kiến của tôi Ngay cả năm quy hoàng vậy Được chưa Tất cả cái gì phải thông qua ý kiến của con hả Dạ đúng vậy Gì kiến. Trời trời ngủ quên trừ, trừ, trừ mẹ ra thôi trừ mẹ ra thôi tất cả mọi người này ngay cả thằng quý hoàng vậy muốn làm gì bất cứ chuyện gì làm cái gì nữa phải thông qua ý kiến của tôi nhớ chưa gì vậy trời bác bác coi đó sao mà được mẹ thấy không thôi thôi trời quá đất bây giờ nó thua rồi nó phải vậy để để mẹ nói cho con nghe thì dạ. làm gì làm bởi vì nó là con của mẹ mà dạ, dạ. cho nó nói cái gì thì mình cũng ráng mình giả dạ. mình dân coi dạ. mình đừng nghe lời vậy nhưng mà mình cứ làm theo ý của mình dạ. bởi vì mình là những người phụ nữ mình là cái người mới là quyết định trong cái nhà này nhớ chưa dạ. nhớ chưa dạ nhớ nhớ chưa dạ dạ nhớ nhớ đó hoàn gia, hoàn gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người oan gia trời ơi oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia trời ơi là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người